có thể trả lời hết được nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu ngay đi vào phần một lớn hiện tượng quang điện trong. Ở đây thầy sẽ đưa các bạn ra khái niệm, khái niệm. Hôm trước ta đã học hiện tượng quang điện ngoài rồi, đó là khi ta chiếu một cái ánh sáng, một chùm sáng mà có cái bước sóng thích hợp vào bề mặt của một tấm kim loại thì làm cho các e ở bề mặt bật ra và đó người ta gọi đến hiện tượng quang điện ngoài. Vậy thì hiện tượng quang điện trong là gì? Đó là đó là hiện tượng ánh sáng giải phóng các e liên kết để chúng trở thành các e dẫn, đồng thời giải phóng các lỗ trống tự do gọi là hiện tượng quang điện trong. Chúng ta hình dung như thế này nhé cho dễ hiểu. Ban đầu các e liên kết với nhau như thế này, đúng chưa? Dấu x thì chẳng hạn, đúng chưa? Thế thì sau đó khi ta chiếu ánh sáng vào thì làm cho gì ạ? Các e này gì ạ? Đứt nhau ra và giải phóng các lỗ trống và các e này trở thành các e dẫn. Đấy, trở thành các e dẫn. Thì ta gọi là hiện tượng quang điện trong thôi. Đó. Như vậy cái chùm sáng chiếu vào nó có hai hiện tượng xảy ra đó nhé một ở phía ngoài làm các e bật ra nhưng ở phía trong này cũng làm đứt đi các các e liên kết giải phóng các e liên kết nhá rồi chúng ta có một cái đặc điểm đó là gì để gây ra được hiện tượng quang điện trong thì ánh sáng kích thích phải có bước sóng nhỏ hơn hoặc bằng một giá trị lambda không gọi là giới hạn quang dẫn đó như vậy thì đối với hiện tượng quang điện ngoài thì lambda kích thích cũng phải nhỏ hơn bằng giới hạn quang điện lambda không và đối với hiện tượng quang điện trong thì ánh sáng kích thích cũng có một cái giới hạn một cái bước sóng phải nhỏ hơn bằng một giới hạn quang dẫn lambda không tức là lambda phải nhỏ hơn bằng lambda không được chưa và chúng ta sẽ liên quan tới cái ứng dụng của hiện tượng quang điện trong đó chính là quang điện trở và pin quang điện đó hai cái này rất là hay ở ngoài đời sống khi mà chúng ta dùng bình nước nóng ấy ở một số nơi các bạn sẽ phải đun nước này cũng có thể dùng bình bình nóng lạnh này thông qua dòng điện này nhưng có một cái ở những các bạn ở thành phố thì có gì ạ cái năng lượng mặt trời này năng lượng mặt trời tấm tấm năng lượng mặt trời để có thể có pin quang điện này ứng dụng của chúng được chưa rồi chúng ta sẽ lần lượt đi vào hai cái ứng dụng của hiện tượng quang điện trong đó là quang điện trở và pin quang điện rồi trước khi vào cái thằng đó chúng ta sẽ liên quan tới một thằng đó là chất quang dẫn à ta đọc tên tôi biết ngay chất quang dẫn quang là ánh sáng dẫn ở đây là dẫn điện vậy chất quang dẫn ở đây là gì Đấy, khái niệm như sau là chất bán dẫn trước tiên trong đó có tính chất cách điện khi không bị chiếu sáng tức là không có ánh sáng chiếu vào thì nó cách điện còn nó sẽ trở thành một chất dẫn điện khi bị chiếu chiếu sáng được chưa quang dẫn dẫn điện khi bị chiếu sáng quang dẫn ok chưa đó rồi chúng ta đi vào quang điện trở đấy quang điện trở quang là ánh sáng điện trở là điện trở như vậy thì điện trở này khả năng lớn là gì ạ à khi chiếu ánh sáng vào thì nó sẽ có sự đặc biệt đấy